tôi xin chào tất cả anh em nhé thì tiếp tục cái video này tôi sẽ chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu hay không hay không hoàn toàn không tang anh em nhé đây là cái bộ đồ chơi độc quyền của bên tôi dành cho tất cả các anh em đi lắc tay cái nó sẽ mang lại cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác từ 7 đến 80 phần trăm anh em nhé thì những em nào mà đã chơi đã sử dụng cái bộ đồ chơi hột tài xỉu hay không hay không này thì anh em cũng biết được cái độ hiệu quả của nó mang lại rồi phải không ạ à, vâng thì bây giờ có những anh em nào mà chưa biết thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua và chỉ cho anh em cái cách chơi và cách sử dụng của cái bộ hột tài xỉu bịp này làm sao để để cho anh em đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu đến các sân chơi của anh em luôn nắm cái phần thắng trong tay anh em nhá thì uh, đây bộ hột này hoàn toàn không tang trước tiên tôi sẽ thử luôn cái tan tích của nó cho anh em này để cho anh em biết chơi nhá đó không tang giúp cho anh em tự tin đi chơi anh em đi lắc tài xỉu đi đánh tài xỉu thì nó sẽ anh em sẽ tự tin hơn đúng không anh em đó nước muối hoàn toàn đỏ anh em nhé thì ờ, thì anh em lưu ý cho tôi là khi anh em ờ, ngâm nước muối xong thì anh em phải rửa lại bằng nước sạch để làm sao cái thứ nhất là cái để bảo quản hột nó bền hơn và tránh cái hột này nó đi ờ, không được theo không được hiệu quả và nó bị đi không được đều anh em nhé đó vâng thì tiếp theo tôi sẽ thử luôn làm châm cho anh em này đây anh em này ok chưa em đĩa bát nắp luôn này hoàn toàn là không hít đó cạo lắp bên này luôn đó tất cả trên này của bên tôi là đều không tang hết anh em nhá và dùng kỳ kỹ năng nắp hột tài xỉu để uh, chơi cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 vâng thì uh, tôi vừa rồi tôi cũng thử 500 cho anh em rồi bây giờ tôi sẽ dọn cái pin cho anh em luôn này trước tiên là tôi sẽ dọn hột trước cho anh em này từng hột một một anh em thấy ok không anh em đây tôi để lên đây cho anh em luôn này rất là trong luôn anh em nhá rất đẹp này nát luôn này anh em đó kể cả lát lẫn cả đĩa ok cho anh em thì về ờ, tôi bao cho anh em là ăn thua chạy hột luôn nhá đó anh em cứ yên tâm bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại anh em nhé thì tôi lắc cái hột tài xỉu hay không hay không này bằng cái đĩa tài xỉu một âm anh em nhé để uh, bây giờ thì người ta ra những cái máy phân âm và các thầy hợ nghe hột rất nhiều anh em nhé nên là tôi sẽ chỉ luôn cho anh em cái ờ, đĩa cái đĩa tài xỉu một âm này để cho anh em tay cái anh em đi nắc tài xỉu anh em không phải sợ vì những cái máy ờ, phân âm và những thầy thợ nghe hột tại vì là về tài hoặc là về xỉu thì nó chỉ có một âm thôi anh em nhé bây giờ tôi sẽ nắp cho anh em cái độ đi đều 5 năm cho anh em nhé thì em nghe kỹ cái tiếng hột tài xỉu lên tài xuống xỉu bằng cái đĩa một âm này anh em nhé và anh em xem đúng có đúng là nó có một âm hay không nhé đó xỉu này anh em 235 vâng thì những cái thế hộp này anh em phải lắc về xỉu đúng không anh em nhưng mà bây giờ tôi lắc đi đều hộp cho anh em thì chút nữa tôi sẽ chỉ cho anh em sau nhé đây tôi sẽ ờ, ok cho anh em tài anh em nhé ba bốn năm tài rất chính xác chưa ba ba bốn lại về xỉu anh em này anh em thấy hiệu quả không ạ hột đi rất đều luôn 245 tài nha anh em đó 135 đó 446 anh em nhé thì nãy giờ anh em ở ờ, à, vâng thì vừa rồi tôi cũng lắc cho anh em vài chén về cái cách nắp đi đều hột 5 năm bằng cái đĩa một âm này anh em thì anh em cũng thấy là cái đĩa này nó kêu nó chỉ có một âm cho anh em nhé thì bây giờ tôi cũng sẽ nắp giữ hột tài xỉu cho anh em nhé tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em này, tài thì tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em này đó 156 tài đúng không anh em tiếp tục này tài tiếp này anh em đó bốn năm sáu tướng ngũ thiên ạ vẫn là tài Đây. chén này chắc chắn là tài rồi anh em đó một bốn sáu vẫn là tài này anh em đó 266 tiếp tục vẫn là tài nhá 236 vâng, anh em chuẩn xác không anh em vâng lại từ ngữ thiên tiếp này anh em vâng thì uh, vừa rồi tôi lắc cho anh em vài chén giữ tôi lắc cho anh em vài chén giữ tài bây giờ tôi sẽ lắc sang xỉu và giữ xỉu luôn cho anh em nhé đó một hai ba xỉu này tiếp tục vẫn là xỉu nha anh em đó 114 đúng nha anh em đó 113 ok chưa ạ 133 cái bộ đồ, anh em thấy không ạ cái bộ đồ chơi này nó rất hiệu quả luôn anh em nhé vâng thì uh, vừa rồi tôi cũng chỉ lắc cho anh em vài chén để anh em xem cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này nó phù hợp với các sân chơi của các anh em đi đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp thì anh em cứ uh, liên hệ cho tôi vào số 0972 414444 và 0945 244 662 tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 nhé thì bây giờ cái video tôi cũng kết thúc tại đây tôi xin chào tất cả anh em nhé